Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà cao thắng phường 7, diện tích 70m2, mua bán vi bằng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu nhà 2 gác, 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, gần trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 2 km, giá 1,7 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, Hướng Nam, đường xe hơi, cách quốc lộ 20 khoảng 1,5 km, cách Hồ Xuân Hương 12 km, view quạt gió thoáng mát, bán kính 2 km có chợ, trường học, cây xăng, giá 4,75 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 145,5 m2, 7 x 20,1 m. Sổ xây dựng phân quyền, hướng Bắc, đường xe hơi, gần quốc lộ 20, chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 10 km, đất bằng phẳng, dân cư đông đúc, giá 3,45 tỷ đồng. Đất Đồng Tâm phường 4, diện tích 267 m2, sổ riêng xây dựng, hướng nam, đường xe hơi cách đường chính 20 m, có sẵn nhà cấp 4, cách chợ 500 m, cách trung tâm Đà Lạt 1 km, giá 18,5 tỷ đồng.